Đây là tòa tháp chọc trời nằm nghiêng, ở gần kề trung tâm triển lãm quốc gia Abu Dhabi. Tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bao gồm có 35 tầng. Capital Gate có chi phí xây dựng là 231 triệu đô la Mỹ, tọa lạc trên con đường huyết mạch ra vào thủ đô Abu Dhabi. Capital Gate có thiết kế táo bạo, với trọng lực trái đất khi được thiết kế nghiêng 18 độ, gấp 4 lần so với 3,79 độ của tháp nghiêng Pisa. Vào tháng 6 năm 2010, sách kỷ đã công nhận Capital Gate là tòa tháp nhân tạo nghiêng nhiều nhất thế giới. Để công trình kiến trúc có thể nghiêng được như vậy, lõi trung tâm của Capital Gate được đặt nghiêng theo hướng đối diện. Đồng thời, tòa tháp nằm trên một lớp bê tông dày hơn 2 mét với mạng lưới thép gia cố dày đặc. Kết cấu vững chắc và độc đáo như vậy đã giúp cho tòa tháp chống chịu được lực hấp dẫn, gió và lực địa chấn. Tuy nhiên, Cấu trúc kỳ lạ của Capitol Gate không chỉ nằm ở phần tháp nghiêng mà còn ở kết cấu hình ống khói của nó. Nhìn từ xa, du khách có thể thấy rõ ngọn tháp mở rộng theo hình xoắn ốc từ dưới trở lên. Khác với tháp nghiêng Pisa bị nghiêng theo thời gian, còn tháp Capitol Gate là kiến trúc đặc biệt được chủ động thiết kế nghiêng dần từ tầng thứ 12 trở lên mà vẫn đảm bảo an toàn. Ý tưởng kiến trúc kỳ lạ nói trên của Capitol Gate nhằm thiết kế một tòa nhà không có tính đối xứng thông thường – tạo ra hình dáng không đụng hàng cả bên trong và bên ngoài công trình. Chính quyền Abu Dhabi có tham vọng biến tòa tháp này trở thành một trong những công trình xây dựng nổi tiếng của thế giới. Thứ hai, phim trường lớn nhất thế giới, phim trường Hoành Điếm. Phim trường Hoành Điếm tọa lạc tại thị trấn Hoành Điếm, xã Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc – với tổng diện tích lên đến 30 triệu mét vuông. Phim trường này rộng gấp 27 lần tổng diện tích hai phim trường Universal và Bramau cộng lại. Ước tính chi phí xây dựng của phim trường Hoành Điếm vào khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ. Tất cả các công trình bên trong phim trường đều được xây dựng theo tỷ lệ 1-1 so với bản gốc. Toàn bộ phim trường Hoành Điếm được chia làm nhiều khu vực với bối cảnh trải dài từ thời nhà Tần đến thời hiện đại, như Tần Vương Cung, Thanh Minh Cung, khu Quảng Châu Hồng Kông, khu văn hóa Hoa Hạ, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Bình Nham Đông Phủ, cùng với hai studio hiện đại khổng lồ bên trong phim trường. Với cái tên Hollywood Phương Đông, thành phố điện ảnh hoành điếm tái dựng 13 địa điểm lịch sử, là thành phố điện ảnh lớn nhất châu Á, là khu vực thực nghiệm điện ảnh cao cấp duy nhất của Trung Quốc, đồng thời cũng là phim trường lớn nhất thế giới mỗi năm có hơn 12 triệu du khách đến tham quan phim trường Hoành Điếm. Tính đến nay đã có khoảng 4.000 bộ phim được quay ở đây. Trong đó, nổi bật nhất là những bộ phim như Ngọa Hồ Tàng Long, Mỹ Nhân Tâm Kế, Bộ Bộ Kinh Tâm, Hiền Viên Kiếm, Khuynh Thế Hoàng Phi. Phim trường ở Trung Quốc không chỉ là những công trình rắn gỗ tạm bỡ, mà là những pháo đài hoành tráng, cùng điện nguy nga và các khu phố nhà cao cửa rộng tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tòa nhà cao nhất thế giới. Một cái tên chắc chắn đã không còn xa lạ, tháp Burj Khalifa ở Dubai. Tháp Burj Khalifa của Dubai hiện đang nắm giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới. Tòa tháp này được xây dựng từ năm 2004 đến năm 2010. Burj Khalifa đã khánh thành khi đạt mốc chiều cao là 828m với 164 tầng. Dù là công trình nhân tạo cao nhất thế giới, nhưng tòa tháp Burj Khalifa chỉ mất có 1,5 tỷ đô la Mỹ để xây dựng, xếp thứ 15 thế giới trong danh sách các tòa nhà có chi phí xây dựng tốn kém nhất. Công trình đã trở thành một biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Mỗi năm, thu hút một lượng khách du lịch khổng lồ. Dubai hy vọng Burj Khalifa sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc mới trong một loạt các dự án khổng lồ tại đây và gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Burj Khalifa có hình chữ Y, nó được xây dựng bằng các tấm bê tông và thép nhúng. Đỉnh tháp có thể lắc lư 1,5 m Tòa tháp chọc trời này có hơn 1.000 căn hộ cao cấp, 50 tầng văn phòng và một khách sạn Armani sang trọng. Tầng quan sát cao nhất thế giới nằm ở tầng thứ 124. Có 54 thang máy sẽ đưa bạn lên đến đỉnh với tốc độ lên tới 60 km/h trong khoảng 2 phút. Theo các chuyên gia, Việc xây dựng tòa tháp là một thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất mà họ từng đạt được. Buri Dubai là trung tâm của một khu vực phát triển mới khổng lồ với khoảng 30.000 ngôi nhà mới, 9 khách sạn, 6 mẫu đất công viên, hồ nhân tạo rộng 12 hecta và trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với trường đại học lớn nhất thế giới, Đúc. Đại học Đúc là một trong những trường đại học danh giá, uy tín bậc nhất nước Mỹ và trên thế giới. Được thành lập vào năm 1838 do kiến trúc sư người châu Phi là Julien Abelé dày công thiết kế theo phong cách Gothic với những vật liệu chủ yếu là đá phiến và thủy tinh. Không chỉ nổi tiếng ở mức độ rộng lớn mà là trường Đúc còn nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo cùng với chương trình đẳng cấp và chuyên nghiệp, được bao bọc bởi rừng núi hiểm trở. Ngay giữa khuôn viên là một tòa tháp biểu tượng của trường, cao khoảng 64 mét, và bên trong là một thánh đường huy nga trắng lệ. Trường có tổng diện tích 34,3 km vuông, được chia thành 4 khu vực chính, Đông, Tây, khu vực trung tâm và khu vực y khoa. Trường có cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí giúp sinh viên có thể di chuyển qua lại giữa các khu vực – hơn nữa, trường còn sở hữu một phòng thí nghiệm hàng hải với diện tích 61.000m2 ở bờ biển Beaufort thuộc phía bắc bang Carolina. Điểm nhấn chính trong khuôn viên của trường là vườn thực vật Sarah Duke, được thành lập từ năm 1930. Hệ thống thư viện của trường Duke được đánh giá là thuộc top 10 thư viện nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ. Ngoài ra, ngôi trường này cũng thiết kế viện bảo tàng nghệ thuật Nature với chi phí hơn 23 triệu đô la Mỹ để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của trường – bảo tàng hiện đã có hơn 13.000 tác phẩm nghệ thuật. Và bây giờ là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, Bảo tàng Louvre. Louvre là một bảo tàng lớn và danh tiếng nhất thế giới, với tổng diện tích là 210.000 m2, trong đó diện tích để trưng bày tác phẩm nghệ thuật là 60.600 m2. Một điều độc đáo nằm trong tổng thể kiến trúc của bảo tàng này, đó là cấu trúc gồm có ba cánh, cánh Devon phía nam, cánh Sully phía đông và cánh Richelieu phía bắc. Để vào tham quan bảo tàng, du khách có thể đi vào từ cả ba cánh. Với diện tích 210.000 m2, Louvre trưng bày 35.000 trên tổng số 380.000 hiện vật và được chia thành 8 khu, phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã và Alexandria cổ đại, nghệ thuật Hồi giáo, hội họa, điêu khắc, nghệ thuật họa hình và nghệ thuật trang trí. Để vào được bảo tàng, khách du lịch phải đi qua các kim tự tháp lớn được đặt trong sân trung tâm. Gần như toàn bộ phần ngầm của kim tự tháp là các quán hàng và thí phòng. Đằng sau là nơi giữ các tác phẩm chưa có chỗ để chính thức trong bảo tàng. Bảo tàng sử dụng tới 3.200 bóng đèn LED, khiến góc Paris về đêm lấp lánh trong ánh sáng rất hùng vĩ. Là một trong những bảo tàng lớn nhất và quan trọng nhất của thế giới, bảo tàng Louvre trải dài ở ba dãy nhà thuộc cung điện Louvre rộng lớn. Sau này, bảo tàng xây dựng thêm kim tự tháp bằng kính Louvre với dáng vẻ rất hiện đại, ấn tượng. Từ cấu trúc ban đầu với những khu vườn chim, rừng thú đến những phòng khách lớn phòng đợi, tiệt sảnh, phòng ngủ, phòng nhỏ. Hiện nay, Lù được chia thành 7 đặc khu trưng bày với rất nhiều cổ vật đắt tiền, có giá trị hàng nghìn năm lịch sử. Bảo tàng Lù hàng năm thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan bởi những tác phẩm nghệ thuật nổi danh của nó. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với tòa nhà sáng tạo nhất thế giới, tòa nhà Albahat. Tòa nhà Albahat được Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường Sống Đô thị đánh giá là tòa nhà có kiến trúc sáng tạo nhất thế giới. Công trình là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và văn hóa địa phương, với hình lưới mắt cáo bằng gỗ được tìm thấy trong kiến trúc Hồi giáo. Tòa nhà gồm có 29 tầng, với cửa kính có thể mở ra và đóng lại theo chuyển động của ánh sáng mặt trời. Việc này giúp cho điều hòa năng lượng mặt trời vào tòa nhà một cách tiện lợi, tạo không gian sống thoải mái cho cư dân tại đây. Lớp màng chắn hình tam giác được làm từ sợi thủy tinh và được bao phủ bởi một lớp hóa chất không dính. Các tấm này được lập trình để đáp ứng với sự chuyển động của ánh sáng mặt trời, như là một cách làm giảm bớt bức xạ và độ chói vào bên trong công trình. Qua đó có thể giảm hơn 50% bức xạ nhiệt truyền vào nhà, so với cách thiết kế các công trình cao tầng thông thường. Lớp màng chắn che phủ toàn bộ mặt đứng của tòa nhà, trừ hướng Bắc là hướng không bị mặt trời chiếu rọi trực tiếp. Ở phía nam của mỗi tòa tháp, trên mái có các thiết bị tận dụng năng lượng mặt trời, cho phép tạo ra khoảng 5% nhu cầu năng lượng của tòa nhà. Vào buổi tối, tất cả các tấm màng chắn sẽ đóng lại. Tầm nhìn từ công trình ra xung quanh sẽ rộng hơn. Khi mặt trời mọc, các tấm màng chắn dọc theo phía đông của tòa nhà bắt đầu chuyển động đóng dần lại. Công trình như vật thể rất sống động, có bề mặt kiến trúc thay đổi liên tục trong từng thời điểm trong ngày. Tháp Al bahad Abu Dhabi của UAE là một công trình kiến trúc độc đáo, lôi cuốn do tích hợp được các điều kiện cần thiết của giải pháp kết cấu, chiến lược thiết kế theo hướng bền vững. Tiếp theo, thư viện lớn nhất thế giới, Thư viện Quốc hội Mỹ Thư viện Quốc hội Mỹ là thư viện lớn nhất thế giới. Nó được xây dựng ở thủ đô Washington tại một nơi tao nhã, phong cảnh rất đẹp. Thư viện này được sáng lập vào năm 1800. Sau đó nó bị hai lần đốt cháy trong chiến tranh. Rồi đến năm 1888 lại được xây dựng lại và 9 năm sau công trình mới được hoàn thành. Thư viện Quốc hội Mỹ là một công trình kiến trúc cao 5 tầng ở trên một hình vuông diện tích tới 3 vạn mét vuông. Trung tâm của hình vuông ấy là một phòng đọc cực to hình bát giác, đủ chỗ cho 250 người đọc. Bốn chung quanh chia làm phòng đọc cho nghị viện, phòng đọc báo, phòng hội họa và phòng đọc cho người mù. Tổng số chỗ ngồi là 1.500 chỗ. Đến năm 1939, ở phía đông thư viện chính lại xây dựng một thư viện phụ 6 tầng. Ngoài kho sách có thể tàng trữ 10 triệu cuốn, còn có phòng đọc, phòng mục lục. Sổ sách mà Thư viện Quốc hội Mỹ lưu trữ thì hết sức phong phú, số lượng có trên 80 triệu sách, hình vẽ và các thứ tư liệu, hơn 33 triệu bản thảo của danh nhân. Tại đây, có cả bài diễn văn nhận thức của Washington, vị Tổng thống thứ nhất của nước Mỹ, và những bài diễn thuyết khi tranh cử của Tổng thống Mỹ của các khóa có những cuốn sách cổ xuất bản trước thế kỷ thứ 16, lại có những tư liệu hội họa hiện đại đầy đủ nhất của nước Mỹ, những cuộn băng thu gọn những tư liệu ghi âm, những bản nhạc, những phim điện ảnh và những sách in cho người mù cũng như những sách có âm thanh. Nếu như đem các giá sách trong thư viện xếp liên tiếp với nhau, thì sẽ có chiều dài hơn 500 km. Thư viện Quốc hội Mỹ dùng phương pháp quản lý hiện đại – giữa thư viện chính, thư viện phụ và tòa nhà lớn của Quốc hội đều có những phương tiện cơ giới để đưa sách đi. Chỉ cần 45 giây là sách có thể được đưa tới tay độc giả. Tính trung bình cứ 10 giây lại có một cuốn sách hay một bản tư liệu được đưa tới tòa nhà lớn của thư viện và cứ khoảng 2 giây lại có một cuốn sách được nhập vào kho của thư viện từ trên thế giới. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cung điện lớn nhất thế giới. Cung điện Istana Nurul Imen của Brunei được công nhận là cung điện lớn nhất thế giới trong kỷ lục Guinness, vượt trội hơn hẳn Buckingham của Anh và Cousin Ballet ở Madrid và Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Cung điện Istana tọa lạc cạnh con sông Brunei, cách thủ đô Baghdad chỉ vài km về phía nam. Đây là tòa cung điện lớn nhất và sang trọng bậc nhất thế giới hiện nay. Vào thời điểm hoàn thành năm 1984, nó đã có chi phí xây dựng lúc đó là 1,4 tỷ đô la Mỹ. Tên gọi Istana Nurul Iman ghép từ tiếng Malaysia và Ả Rập. Cung điện được kiến trúc sư danh tiếng người Philippines Lindro Locsin thiết kế. Ông xây dựng lên một công trình tuyệt mỹ với mái vòm bằng vàng, dựa theo thẩm mỹ và kiến trúc của người Malaysia. Hoàng cung theo lối kiến trúc đạo hồi, có diện tích là 200.000 m2, cần tới 51.000 ngọn đèn, 18 thang máy và 44 cầu đi bộ. Bên trong có 5 bể bơi, 110 gara ô tô, một phòng tiệc có sức chứa 4.000 người và một nhà thờ Hồi giáo có sức chứa tới 1.500 người. Cung điện Istana có 1.788 phòng, trong đó có 257 phòng ngủ, một phòng họp có sức chứa 5.000 người. Ngoài ra, cung điện cũng có một nhà thờ Hồi giáo có thể chứa 1.500 tín đồ cùng một lúc. Cung điện này lớn gấp 3 cung điện hoàng gia Buckingham của Anh. Nhà thờ James Hassaman, Ponkiat, ở gần Hoàng Cung là nhà thờ Hồi giáo đẹp và lớn nhất Đông Nam Á. Nhà thờ này xây dựng trong thời gian là 6 năm với chi phí 200 triệu đô la Mỹ. Tất cả những khối kiến trúc hình bầu ở cung điện đều nằm bằng vàng và nặng hàng chục tấn. Điểm đặc biệt là trong hơn 1.700 phòng của cung điện Istana là chúng đều được dát vàng dù ít hay nhiều. Với người dân Brunei, cung điện Istana là biểu tượng quyền lực của nhà vua và sự giàu có của quốc gia nhỏ bé này. Tiếp theo là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới. Phong cảnh hào nhoáng, hiện đại của Dubai – là nơi các công trình kiến trúc sáng tạo và các tòa nhà cao nhất thế giới. Tòa nhà British Tower có 763 căn hộ cao cấp và là tòa nhà cao thứ 24 trên thế giới. Hoàn thành vào năm 2012, tòa nhà 101 tầng trên mặt đất dành cho mục đích nhà ở, tầng sử dụng cao nhất lên đến 356,9 mét. Tòa nhà có tầm nhìn tuyệt đẹp xa bờ biển Dubai và Dubai Eye. Người ta thường căn cứ vào mục đích sử dụng tòa nhà với tối thiểu 85% diện tích nó sở hữu, để phân loại nên chức năng tòa nhà là văn phòng hay khu dân cư. Tòa nhà cư dân Princip Tower là một trong những niềm tự hào của Dubai. Princip Tower được xây dựng vào năm 2012, đúng vào thời kỳ quốc gia Trung Đông này bước vào cuộc chiến với những món nợ do thời kỳ phát triển nóng bất động sản gây ra, với số vốn là 2,17 tỷ đô la Mỹ Green City Tower vẫn lọt top 10 công trình đắt đỏ nhất từng được xây dựng trên thế giới trong vòng 20 năm qua. Đỉnh tòa tháp cao chọc trời, xung quanh được bao bọc bởi biển xanh và các tòa nhà cao tầng tráng lệ. Green City Tower về đêm lung linh ánh đèn. Về mặt thẩm mỹ, Green City Tower được trang trí lộng lẫy với mặt tiền được chia thành nhiều phần rõ ràng. Cơ thể chính của tòa tháp được nhấn mạnh bởi một loạt các ban công cúi đầu nhẹ nhàng, được chèn vào trung tâm của mỗi bức tường và các cửa sổ được xếp thành hàng ở các góc của tòa nhà. Ở các tầng cao hơn, mô hình bên ngoài có ốp kính bị vỡ bởi các tấm sọc và ngang. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, quần đảo Pan. Quần đảo Pan có nghĩa là cây cọ tại Dubai, rộng 560 hecta, được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Quần đảo Pan là một nơi bao gồm 3 hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Ba hòn đảo này có hình dáng cây cọ và trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại Dubai. Ba hòn đảo nhân tạo có tên gọi lần lượt là Pan-Sumerat, pan Pansepen Ali và pan Pandera. Quần đảo nằm ở bờ biển Dubai, tăng thêm gần 520 km bãi biển cho thành phố. Sepan Island cũng được đánh giá là một trong những công trình vĩ đại nhất của nhân loại. Chất liệu xây dựng của đảo pan Pansumerat và pan Pansepen Ali đòi hỏi sấp xỉ 100 triệu mét khối đá và cát. Còn đảo Pandera thì được tạo thành từ 1 tỷ mét khối đá và cát. Hầu hết đá và cát được nạo vét từ đáy biển. Tất cả các vật liệu xây dựng đều được trở đến từ UAE, cùng với hơn 14.000 công nhân làm việc cật lực ngày đêm trong vòng 5 năm. Và thành quả đó là được cả thế giới vinh danh và ghi nhận. Ở đảo nhân tạo có hơn 100 khách sạn hạng sàng, cùng với các biệt thự và hơn 5.000 căn hộ sang trọng dọc bờ biển